Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh à, của mình Em tên Việt Sốt Like 0969711141 Xin chào tất cả mọi người à, Thì à, buổi sáng hôm nay chúc anh chị các bạn có một buổi sáng thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân chị nhé à, Thì hôm nay em sẽ giới thiệu anh chị các bạn một con xe Captiva sản xuất 209 phiên bản số tự động Máy xăng anh chị à, Anh em nào đang tìm những cái dòng xe 7 chỗ giá rẻ, rộng rãi, đầm chắc thì có thể lấy con này về đi anh chị nhé Con xe này thì à, sơn si màu vàng cát à, chủ trước đi thì cũng giữ gìn rất là kỹ luôn à, mang biển Bình Dương anh chị à, và đèn hệ thống đèn thì rất là sáng còn à, đèn pha đèn gầm đầy đủ à, trang bị hệ thống à, đèn à, xenon đèn bi anh chị nhé à. màu sơn thì con này à, còn giữ màu sơn rin còn khoảng à, 85 phần trăm có những vết chảy xước thì bên em lấy về thì chưa kịp tút táp luôn thì em quay video cho anh chị các bạn xem trước đó anh em nào mà thiệt chí thì có thể tới trực tiếp để xem xe nhé mâm đúc la răng luôn chị hệ thống phanh à, à, chống bó cứng à, phân đĩa 4 bánh xi nhan gương trang bị đầy đủ rồi về à, phun nhiệt này rồi về chắn mưa à, viền cửa chủ trước trang bị luôn chị nhé xe này chị bạn lấy về chị sẵn sử dụng thôi không cần phải làm gì Đó. về phần à, lốp láp thì con này à, gai còn còn tương đối Cua lốp này Không có bị mục ngọt gì anh chị nhá Cua lốp không bị mục ngọt gì nhá Đây gầm bể này Đây. Đó. Gầm bể chắc chắn nha Gầm này thì bên em chưa có vệ sinh Không bị mục mọt gì Đây phần đuôi nó này Con này là bạn uh, à, à, LTZ Max Form này à, nhìn rất là đẹp luôn Cái đuôi sau nhìn, nhìn cùng đèn phía sau này Đực mạ hết rồi Nhìn rất là ngầu đó, phần đuôi này giá bán con này là bên em đang rao bán 255 triệu cho anh em nhé 255 triệu bao rút hồ sơ cho anh em đó giá chỉ hơn 200 triệu một tí thôi có ngay một con xe phiên bản số động sản xuất 209 à, phục vụ gia đình che nắng che mưa rất là ngầu và cái form dáng con xe này đi rất là cao anh chị nhé đầm chắc đó, thương hiệu này thương hiệu của Mỹ anh chị là dàn bốn bánh còn khá mới chị nhé là dàn này đó. con xe này thì à, nó bị à, đất nó bám bụi bám rồi anh chị đến bóng qua nó sẽ sạch về nội thất thì à, được trang bị ghế da đấy rồi đây nội thất da hết rồi nhá đó, ghế còn dự đẹp tầm khoảng 80 phần trăm phía sau còn hai hai hai ghế phía sau nữa rộng rãi đi 7 đến 8 người rất là ok luôn chị trần thì à, trần thì nguyên rin anh chị nhá trần thì nguyên rin đó, những nút đèn này đèn mở bình thường đó, trần này là còn khá sạch không có bị à, bụi hay là bị dơ gì anh chị đó, nội thất sạch đẹp nha anh chị nhé tục ly này nó keo chỉ rin anh chị nhé keo chỉ đang còn rin tục ly Đây keo chị này à, vô lăng bốn chấu nha chị nhé có những cái vết à, chày ở đây nhưng mà à, không đáng kể chị tất nhiên những cái xe cũ thì không tránh khỏi được à, những cái vết chày xước đây là củ số này củ số rin nhá rồi Tập ly tấp lô này còn khá mới luôn chị Nói chung là khá mới so với những con xe cùng đời chứ không phải là giống xe mới chị anh em xem video thì cũng đừng à, quá soi à, nói là xe không phải là giống như mới nhưng mà cùng đời thì nó sẽ đẹp hơn những cái con khác anh chị nhé gương kính chỉnh điện anh chị đó trang bị cái màn hình DVD đây màn hình DVD đó, giải trí đa phương tiện em sẽ cho cái máy móc vận hành đó máy móc vận hành khá êm nha sản xuất 2 là 9 giá bán 255 triệu bao đốt hồ sơ túi khí này túi khí hai bên nhá 255 triệu yeah. Dạ. máy móc thì vận hành khá êm anh chị nhé thì anh em nào mà xem xe thì có thể liên hệ nhanh cho em theo số điện thoại trên à, để được tư vấn nha còn à, có thể tới tận nơi test xe xem xe thoải mái luôn đây chị à, máy móc keo chỉ đang còn rin hết nha cái này thì bên em à, quay video xong về còn vệ sinh nữa anh chị vệ sinh tút táp lại cho nó đẹp thì xe mới về thì em quay cho anh chị các bạn xem luôn ở trên tình trạng à, tại vì có nhiều khách hỏi Captiva vừa rồi cũng rất là nhiều anh à, hỏi Captiva thì em quay trực tiếp cho anh chị các bạn xem đó thì con xe này em đang rao bán giá nó là 255 triệu chị nhé anh chị các bạn nếu nó nếu mà có thiện chí thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0969 71141 hoặc kết nối Zalo số của em à, để được tư vấn à, một cách chi tiết nhất dạ vâng xin chào hẹn gặp lại